alo chị tú à ừ vâng chị ăn uống chưa ăn rồi vâng em gọi hỏi chị một chút là em được uh, cô tâm báo ấy là chị uh, học xong cái khóa học của trung tâm thì chị uh, xác nhận thông tin giúp em ừ đúng rồi chị có học uh, khóa học kế toán kho của cô tâm nguyễn nguyễn tâm đấy à dạ vâng của mình đấy Dạ vâng, em thấy cái khóa học mà chị đăng ký bên em là từ tháng 12 năm trước đúng không? Ừ. À, do là, là ờ, chị không học được hay như thế nào mà khóa học của mình nó kéo dài lâu thế chị nhỉ? À, không chị vẫn học nhưng mà chị học không có đều do cái công việc của chị thường xuyên đi nhiều ấy à dạ vâng có nghĩa là mà một tuần sẽ kết thúc rồi à vâng một tuần chị học được mấy buổi một tuần có khi chị học được hai buổi có khi chị không học được một buổi nào luôn công việc của chị nó nó nó không có cố định đi cho nên là thời gian nó cũng phụ thuộc vô cái công việc nên là chị không không ấy được không dạ có vâng. học cố định được năm đầu rảnh thì thì uh, online với cô tâm để học à, và dạ cô vâng. tâm là luôn luôn là nhắc nhở là phải học phải học phải học <laughs> mình ngoài công việc mình còn có gia đình đồ này nữa đó nên là thời gian của mình không không ấy được dạ vâng được cái bên em thì là cái thời gian học cũng linh động nên là học viên cũng thoải mái về thời gian học ừ, đúng rồi đúng rồi vâng. à thế trong cái quá trình học ở bên em ấy thì uh, giáo viên dạy chị có nhiệt tình dễ hiểu không rất là nhiệt tình luôn dạ vâng phải nói là cô tâm rất là nhiệt tình về những cái chỗ nào mà mình không hiểu những vấn đề mình thắc mắc thì cô giảng giải rất là rất là nhiệt tình mình lấy ví dụ rồi ví dụ này không hiểu thì chuyển qua ví dụ khác chừng nào mà mình hiểu thì thôi à dạ vâng vậy thì tốt rồi à, sau khi mà chị kết thúc khóa ở bên em ấy thì là trong cái quá trình chị làm việc ấy mà cần hỗ trợ gì về nghiệp vụ thì uh, giáo viên bên em là vẫn hỗ trợ thì chị cứ liên hệ với giáo viên bên em chị nhá ừ. vâng nói chung là trong quá trình mình làm việc thì uh, tại nhiều ví dụ là mình vừa đi làm và là mình vừa cũng vừa kinh uh, kinh doanh thêm ấy à, thì dạ ví vâng. dụ uh, trong cái nghiệp vụ mà đi làm hoặc là nghiệp vụ mà mình kinh doanh thêm mình mình không biết cái gì là mình hỏi cô là cô sẵn sàng uh, chỉ hết à, dạ chung vâng. là rất là rất là nhiệt tình với mình về trong công việc cũng như cuộc sống <laughs> dạ vâng thế ờ, cái lúc mà chị học ở bên em ấy thì là chị học theo giáo trình hay là chị học ờ, trên chứng từ thực tế của chị cả hai luôn à chị học song song luôn hả chị ừ. à, thế ờ, chị học cái bộ giáo trình của bên em biên soạn ấy thì chị thấy giáo trình bên em có ổn không chị có sát so với thực tế chị đi làm không À, có em dạ rất dạ, là vâng. ờ, giống với lại cái công việc chị ờ, đang làm dạ vâng làm thế thì ổn rồi là giáo trình là vừa cô giáo dạy nói chung là chị đánh giá là rất là tốt rất là ok dạ vâng không có điều gì thắc mắc hết trơn dạ vâng <laughs> vậy thì sau khi học bên em ấy mà có bạn bè hay là đồng nghiệp gì mà muốn ờ, có nhu cầu học về kế toán thì là chị ờ, giới thiệu ờ, đến học ở trung tâm em nhé ok em dạ vâng <laughs> em cảm ơn chị đã tin tưởng và tham gia đăng ký khóa học ở trung tâm ừ em dạ vâng dạ ok vâng. em dạ vâng nếu mà à, trong quá trình làm chị có bạn bè nào hỏi thì hoặc là chị có thể giới thiệu họ qua bên trung tâm của mình để uh, học nâng cao nghiệp vụ dạ ừ. vâng ạ dạ vâng em cảm ơn chị nhá ừ em dạ, dạ vâng. rồi cảm ơn em nhé dạ, vâng ạ cảm ơn em em, à, em gọi điện hỏi thăm chị ờ, chút vậy thôi để bên em thanh toán cho giáo viên mà ừ dạ rồi vâng. em dạ vâng ừ. thế chị nhá em chào chị ạ em cảm ơn chị ừ rồi dạ vâng ạ cảm ơn dạ em. vâng em chào chị rồi.